đông gió nổi. chồng phường hồng đẹp lắm tình mình càng nồng thắm cho bao ước vọng cao sang giờ trong tim tôi màu hồng không phai phôi xuân qua hè tới ta nhớ nhau luôn phượng ơi lòng vẫn hay buồn vì đời thay đen đổi trắng người dối gian giọt xa trong tiếng hát ve phượng hồng là hoàng hậu đó phượng buồn vì tình đã tan theo sóng biển nổi trôi ngàn năm trong tôi tình này không phai phôi xuân qua hè 花。